Ngày xưa ngày xưa có một người đàn ông rất giàu có Nhưng vợ của ông ta lại đang bị ốm nặng Khi mà bà cảm thấy mình chuẩn bị gần đất xa trời rồi Thì bà liền gọi cô con gái độc nhất cô nhị của mình tới bên cạnh giường mình đang nằm Rồi bà dặn dò với con gái rằng Con gái yêu dấu của mẹ Khi mẹ đi rồi thì con hãy cố gắng chăm chỉ và nết na nhé Còn mẹ thì vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh và phù hộ cho con Bà mẹ vừa nói xong lời trăn trối thì liền nhắm mắt qua đời sau khi mẹ mất thì ngày nào cô bé cũng tới bên cạnh mộ của mẹ mình mà khóc thương Cô bé vâng lời mẹ nên ngày ngày rất chăm chỉ và nước na khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy yêu mến cô bé Rồi khi mùa đông đã tới, tuyết đã phủ đầy một lớp dày ngay trên mộ của người mẹ Nhìn nó giống hệt như là một tấm khăn màu trắng xinh đẹp vậy Rồi khi những ánh nắng mặt trời của mùa xuân tới và cuốn mất đi chiếc khăn trắng tinh ấy đi thì người cha quyết định sẽ cưới vợ hai không chỉ đem vợ hai về nhà, mà người gì ghẻ này còn đem theo cả hai cô con gái riêng của mình nữa. Cả hai đứa con gái riêng này mặt mày tuy rằng cũng sáng sủa và cáu kỉnh, nhưng trong bụng lại vô cùng xấu xa và đen tối. Cũng từ ngày đó trở đi thì cô bé kia phải sống một cuộc đời khốn khổ. Mụ gì ghẻ hùa cùng với hai đứa con gái riêng của mình bảo nhau rằng Chúng ta không thể nào cứ để cho cái con ngan ngu ngốc ấy ngồi lì ở trong nhà được Nếu nó muốn có bánh mà ăn thì phải tự đi mà kiếm ra đây ngay lập tức, con làm bếp. Khi cô bé ra ngoài, chúng đem lột sạch tất cả những quần áo đẹp đẽ đang mặc trên người cô ra, ném cho cô chiếc áo choàng màu xám vô cùng cũ kỹ và xấu xí, sau đó lại ném tiếp cho cô đôi guốc mộc nữa. Rồi thì chúng vui vẻ cười nói. Hãy nhìn xem cô công chúa đài cấp của chúng ta ngày nào đã thay đổi hình dạng của mình như thế nào kìa. Và ba mẹ con họ cứ thế gieo lên mà nhạo bán đủ điều, sau đó mới đẩy cô xuống nhà bếp. Họ bắt cô từ sáng tới tận tối làm lụng vất vả, từ tờ mờ sáng thì cô đã phải dậy, rồi đi gánh nước, về lại nhóm bếp, sau đó thì thổi cơm và giặt giũ. Nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ, hai đứa con gái của dì ghẻ nghĩ ra rất nhiều cách để mà hành hạ cô. Khi đã hành hạ chán chê thì chúng lại hả hê chế giễu. Chúng còn đem đậu Hà Lan trộn lẫn cùng đậu miễn đổ xuống cho rồi bắt cô nhặt riêng từng loại. Khi tối đến, sau cả một ngày phải làm lụng vất vả, cơ thể cô đã mệt lử cả đi, nhưng ba mẹ con gì ghẻ cũng chẳng cho cô được ngủ trên một chiếc giường tử tế. Chúng bắt cô ngủ ở trên đống cho tàn ngay cạnh bếp, bởi vì lúc nào cũng ở gần cho bụi trong bếp nên nhìn cô càng ngày càng lem luốc, nên hai đứa con gái của dì ghẻ liền đặt tên cho cô là Lọ Lem. Có một lần người cha chuẩn bị đi chợ phiên, ông ta hỏi hai đứa con của dì ghẻ xem chúng muốn mua món quà như thế nào. Đứa con gái thứ nhất thì nói Con muốn có quần áo đẹp Còn đứa thứ hai lại nói rằng Con muốn có ngọc với đá quý nữa con lọ lem Con thì muốn thứ gì Thưa cha Lúc trên đường trở về nhà Có cành cây nào vướng vào mũ của cha thì xin cha bẻ cành cây đó về cho con